tình đầu như là mưa cuối cùng cứ dư tí ta trong từng nỗi buồn chất chứa một đời khi mỗi đêm về lạnh lùng em trái tim là những chơi vơi tình đầu như là cơn gió đông tái tì một cha trong từng gói lòng